tăng lên đó khoảng 17 điểm 17 điểm và giảm dần đều về gần gần cuối phiên và tính tới điểm thì hiện tại là giảm 17,55 điểm nhưng thực chất như anh chị mà giảm tính cả à, cái phiên tổng từ phiên sáng được thì nó giảm đâu đó khoảng 34 điểm tức là sáng nó tăng gấp gấp bao nhiêu thì chiều nó nó giảm bù lại từ đó kiểu như vậy đấy và thanh khoản thị trường hôm nay thì đạt đâu đó khoảng 11.200 tỷ và khối lượng giao dịch chỉ khoảng 400 491.000 à, 491 triệu cổ phiếu đã được giao dịch Đấy. và thị trường hôm nay lại một là một phiên tiếp tục đỏ lửa rất tạo lửa trên hầu hết tất cả các cổ mặt hàng tất cả các cổ phiếu đều có một trong một tình trạng là như vậy và câu hỏi đặt ra giai đoạn hiện nay là gì là khi nào thị trường tạo đáy ở giai đoạn này hoặc là tạo đáy sau đó đi lên đúng không? và tạo đáy ở vùng này đó là một câu hỏi đặt ra rất là lớn và các anh chị thể làm gì ở giai đoạn này có nên mua bắt đáy hay không hay là có nên mua trùng bình giá hay không đấy hay là một số cái các câu hỏi như cái gì như uh, cổ phiếu bây giờ bị kẹt thì làm thế nào xử lý như thế nào đúng không tại vì mỗi ngày thấy khoản độ lại một lớn mỗi ngày thấy khoản độ của mình là một lớn thì anh chị thực sự mà nói cô thì cũng rất rất khó mà để cầm lòng ở giai đoạn hiện nay ấy các chị à, uh, giai đoạn trước thì uh, như vùng này thì chị ờ, mình nghĩ khả khả năng khó là có thể nó giảm sâu được tuy nhiên đoạn này đúng không? tuy nhiên giai đoạn hiện nay thì nó cũng giảm đến cái vùng mà mình ờ, hôm qua đúng không? trong cái video hôm qua mình cũng cho rằng thị trường khả năng là giai đoạn này nó là đáy nhưng thực tế hôm nay các chị thấy thì đáy là đáy cái cái cửa hôm qua trong video ngày hôm qua mình có nói rồi à, thị trường nó có hai khả năng một là nó tạo khả năng cao nó sẽ tạo đáy ở quanh quanh vùng này quanh cái quanh cái vùng hôm qua tức là vùng 1400 à, 1440 đến 1450 à, kiểu kiểu loanh quanh vùng này đấy thế nhưng mà thị trường hôm nay thì nó giảm một phát về còn 1126 và thanh khoản thị trường giai đoạn này vẫn là tiếp tục mất hút đấy và như các chị anh chị nào để ý thì từ cái phiên mà thị trường giai đoạn thì bắt đầu xấu đi từ vùng đỉnh định mới nhất tức là vùng 1280 cho tới hiện tại thì tất cả à, chỉ có khoảng 5 phiên xanh và còn lại là những phiên đỏ tất cả những thanh khoản đó là tất cả là phiên đỏ tức là à, chỉ có 5 phiên là thị trường kéo ngồi lên còn lại tất cả mọi phiên là đều là thị trường bán ròng bán ròng với được bán rất là mạnh rất rất là mạnh à, vậy thì giai đoạn sắp tới đây thì thị trường khả năng rơi về vùng nào đúng không ạ đây à, khả năng mình cho rằng thị trường họ nó sẽ về vùng khoảng loanh quanh đâu đó khoảng 1190 à, 1090 109 loanh quanh này về vùng này đấy khả năng cao thị trường nó sẽ về vùng này đấy. nó sẽ rơi về vùng này và sau đó mới có tính cái chuyện là nó sẽ hồi lên hay là sẽ có những nhịp đi lên và thị trường mà rơi càng giai đoạn giống như các chị giai đoạn thị trường năm 2018 với các chị thấy này đây nó 0,8 thì được đi lên này cho nó chỉnh xuống đó đó có nhịp đây đi lên này chỉnh xuống và có kể cả những giai đoạn này đúng không ạ như đi lên này sau đó đạp xuống thì cái cả giai đoạn này các chị có thể đoán ở vùng này các chị đoán là đáy nhưng mà nó vẫn rơi xuống đáy tiếp đáy sâu hơn và nó sẽ ờ, đi ngang ở giai đoạn này thì nó khác xác định vùng này là đáy, khá là cao đấy hoặc là với những vùng này nhưng chị cũng rất là lo lắng luôn nó khi nó khi mà thủng đoạn này thì phiên ngày hôm sau nó vẫn thụt xuống và nó nó hồi lên thì giai đoạn này cũng anh chị cũng rất rất rất là khó đây rất rất là khó để anh chị mà à, đầu tư giai đoạn năm 2018 thì giai đoạn 2022 này mình nghĩ cũng là sẽ là một năm cực kỳ khó chịu à, rất là khó để đầu tư dần dạ, cũng tương tự như năm 2018 sau một giai đoạn à, sau một giai đoạn uptrend đúng năm từ 2016 đến 2018 này và từ 20 20 tháng 4 2018 đến khi mà nó rơi đến vùng mà tháng 3 2020 à, nguyên gần hai năm trời là thị trường hầu như nó rơi liên tục như vậy thì rất rất khó để đầu tư thì à, không biết là mình không biết là giai, giai đoạn rơi vào sideways đoạn này thì nó thể kéo dài bao lâu đấy mình không biết nó thể kéo dài bao lâu nha tuy nhiên thì khi mà thị trường á, thì nó lên hai năm thì nó đi ngang hai năm nó sau đó nó chỉnh xuống và đi đi và đi ngang 2 năm thì uh, giai đoạn đó những giai đoạn như vậy là những giai đoạn mà thử thách nhà đầu tư rất là lớn đấy thì uh, đây chúng ta sẽ đợi xem cô vùng 1190 này thì uh, thì uh, chỉ số VN-Index có dừng lại không chúng ta chờ thêm chờ xem uh, phiên ngày mai và ngày mai là phiên cuối tuần đến cuối tuần nữa thì chúng ta đợi xem đúng không ạ đợi xem nó có tới vùng này không ha rồi à, về uh, view thị trường giai đoạn sắp tới thì mình tất nhiên là những giai đoạn các anh chị thấy giai đoạn mà thị trường nó rơi với biên độ lớn như vậy thì đúng không ạ rơi với biên độ và gia tốc lớn như vậy thì khả năng là nó vẫn còn rơi tiếp khả năng là nó vẫn còn rơi tiếp nha còn giai đoạn bắt đáy giai đoạn hiện nay là mình thấy rất rất là khó rất rất rất là khó vâng. khó này mà các chị bắt bắt đúng đáy được giai đoạn này Đấy. nên, à, nên cái hành động khôn ngoan nhất mình cho rằng là các chị nên đợi cho thị trường nó rơi nó rơi xong nó tạo đáy xong nó đi lên thì các chị mua cũng không buồn đấy còn à, nếu như anh chị nào muốn trung bình giá muốn trung bình giá thì khi mà đợi cho thị trường nó xuống lên vùng nó tạo đáy xong họ nó đi một hai ba bốn ba bốn phiên test đáy tiếp rồi các chị mới tham gia mua thì nó sẽ mới an toàn hơn nha các chị và thật ra thì giai đoạn mà thị khi thị trường lên nó cũng rất là yếu cho nên các chị mua thì cũng phải cân nhắc thật kỹ cả phải cân nhắc thật kỹ nha phải chọn lọc thật kỹ à, không có mua vội không có mua vội và tốt nhất giai đoạn thi vào thị trường nó nó khó như thế này thì anh chị chỉ nên uh, tập đành nên uh, chỉ nên đầu tư trong ngắn hạn thôi à, đầu tư một là đầu tư ngắn hạn cái thứ hai nữa là cái chị chị mua với dưới 50 phần trăm tiền trọng tiền mặt 50 phần trăm còn lại các chị có thể rút ra đầu tư việc khác ví dụ như mua bất sản hay là làm gì cũng được kinh doanh gì đó cũng được không nên ờ, đầu tư quá nhiều trong giai đoạn thị trường nó khó khăn như hiện nay nhé các chị còn vậy thì những cổ phiếu nào để các chị có thể tham gia thì về bản chất như hiện tại thì nếu như thị trường mà nó phục hồi ấy, nếu như thị trường phục hồi thì dòng chứng khoán sẽ là mình cho rằng là sẽ là một trong những dòng phục hồi đầu tiên mình thấy là dòng chứng khoán một số mạng nó không rơi nhiều như thị trường chung hiện tại như à, thị trường hầu như rơi này nhưng mà nó vẫn không có rơi thì, ví dụ như giai đoạn này giai đoạn này đúng không thị trường tạo đáy và HCM cũng tạo đáy và thị trường đi lên thì nó vẫn đi lên nó nó đi lên thậm, thậm chí đi lên trước cả thị trường chung đúng không nhưng mà thị trường rơi thì nó vẫn rơi rơi nhưng nó ít hơn trong khi thị trường thị trường chung rơi rất là mạnh nhưng mà nó vẫn rơi rơi khá là ít đúng không từ cái vùng vùng đỉnh này từ cái vùng mà rơi vùng rơi của nó thì nó rơi chỉ khoảng đâu đó khoảng 10 phần trăm trong đó thì tính thời điểm hiện tại thị trường rơi đến đến khoảng hơn 20 phần trăm rồi đúng rồi rồi, rồi một vai biên rất là lớn này các chị thấy không và hiện tại thị trường nó nếu như từ vn chị vn so với index thì thị trường đã uh, cổ phiếu này đã rơi qua vùng đáy trước của nó nhưng mà HCM thì vẫn chưa nó vẫn chưa nó vẫn đang uh, ờ, kháng nó vẫn nằm ở vùng trên này cái vùng bên trên này và lì xì lì xì đoạn này và không có giảm nhiều hay là SS uh, VCI chẳng hạn đây VCI thì ờ, hôm nay các chị thấy là nó vẫn giảm mạnh vẫn giảm nhiều giảm tương đối là lớn đúng không nhưng mà không có giảm mạnh giống như ờ, thị viên đấy chỉ nói chung à, chúng ta thì đi vào một số cổ phiếu dòng chứng khoán khác như là uh, ờ, PSI e PSI e đây đúng không dòng chứng khoán này nó vẫn khá là mạnh thì được chung các chị tiếp rồi chứng khoán này nó vẫn đúng không? nó vẫn đi lên thậm chí là BSI thì được rơi nhưng BSI vẫn đi lên đúng không? rơi này thì được rơi thì BSI vẫn đi lên vẫn tăng đều đều đều đều đều, đều như vậy đó hay là cổ phiếu của trên đây là một số cổ phiếu của dòng chứng khoán mà anh chị có thể tham khảo còn đại đa số như thời điểm hiện tại thì à, mình thấy là các cổ phiếu đều rơi rất là mạnh rồi đều rơi rất là mạnh và ít có cổ phiếu mà nó không rơi giống như thị trường chung thì để mà những cổ phiếu mà mình cho rằng là những cổ phiếu mà các em mua giai đoạn sắp tới thì anh chị để ý một số các cổ phiếu mà giống như trong chứng khoán mình mới đưa thứ hai là một số cổ phiếu mà nó rơi ít trên thị trường chung hoặc là những cổ phiếu mà nó rơi từ vùng đỉnh đã xuống rơi không nhiều kiểu như vậy thì nó giống như cái việc mà à, rất là nhiều người cùng đi trên một con đường và cùng bị gặp một cái hố sụp vậy thì những ai mà bám được ở trên thành miệng hố thì những những người đó là những người mà có thể khá khả năng mà leo lên cao nó trước hơn là những người mà những cổ phiếu mà nó bị rơi xuống đáy sâu đấy trừ những uh, ờ, trừ những một số một vài cổ phiếu trong giai đoạn nó đặc biệt và đổi lá nó đặc biệt thì may ra thì nó bán trụ được ở, ờ, ở thị trường đối với thị trường hiện tại thôi mình lấy cái ví dụ như CKG đoạn vừa rồi đấy, nó tăng x2 kể từ vùng đỉnh đúng không nó tăng x2 từ vùng đỉnh à, từ vùng đáy này nó tăng x2 lên này đấy hay là TDC chẳng hạn kiểu như vậy đấy nhưng mà TDC hiện tại các bạn chỉ thấy là nó rơi biên độ rơi này cũng rất là lớn này này đúng không ạ thì uh, thật ra thì rất rất hiếm cổ phiếu mà nó tăng từ tăng gấp đôi khi mà giai đoạn thị trường nó khó khăn như vậy khi mà thị trường mới hồi lên thôi đúng không ạ thì TDC này mình khả năng nó rơi tiếp là khá rất là cao nha còn CKG thì mình không biết nhưng khả năng các chị nên cần nên cần lưu ý cần lưu ý con này nhưng mà con này đối với con này thì anh chị đã mua rồi cũng nên thoát hàng đi tại vì rơi với biên độ lớn như vậy thì cũng nên cẩn thận nên cẩn thận nha rồi à, xin cảm ơn các chị à, các chị nhà đầu tư đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình xin chào và hẹn gặp lại